Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vừa qua bảo bệnh, giờ Chủ tịch Phúc cạn sức lực bỏ phế quý tử phải không? Vụ án Việt Á là vụ án mà Đảng và Nhà nước đang muốn cho người dân biết rằng chùm cuối của đường dây này là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tuy nhiên, với thông tin nội bộ tuần ra thì chùm cuối cao hơn hai nhân vật này rất nhiều. Đó là hai trong bốn chân tại tứ trụ Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có vợ tham gia vào vụ Việt Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính thì bị dính với vai trò là người có quyền cao nhất chỉ đạo chiến dịch phòng chống Covid. Hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào hồi tháng 10 vừa qua là thời kỳ khó khăn nhất với ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vụ Việt Á có thể được xem là một cơn bạo bệnh đối với sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch nước và trước hội nghị Trung ương 6 diễn ra đã có sức ép rất lớn và buộc ông phải từ chức. Tuy nhiên, đến ngày hội nghị thì ông Chủ tịch đã tai qua nạn khỏi và mọi vấn đề được tạm thời tháo gỡ. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đi đâu cũng có ông Phan Đình Trạc đi theo như là một cái đuôi bám sát vào đó. Vào thời điểm ông Chủ tịch nước đi dự đám tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe có lúc ông đang gặp khó khăn. Phe đối nghịch không cho ông đi bằng máy bay công vụ nên ông phải đi bằng máy bay thương mại như những người dân khác. Chưa bao giờ một ông Chủ tịch nước Cộng hòa cho Quyên chế Việt Nam đại diện cho hàng trăm triệu người dân lại gặp khó như lúc đó. Tuy nhiên, sau hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch Phúc đã đường hoàng đi Hàn Quốc mà không bị ai ép đi máy bay thương mại nữa. Sau chuyến đi Hàn Quốc, một số người đánh giá rằng sức khỏe chính trị của ông Chủ tịch Phúc đã dần hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, qua kỳ ăn chia ở Trung ương Đảng lần này tại Hà Nội, Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, không tham gia đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang để tham dự đại hội. Điều đó cho thấy mâm cỗ quyền lực tại Trung ương đoàn lần này đã không có phần dành cho Nguyễn Xuân Hiếu là con của ông Nguyễn Xuân Phúc nữa. Đây là hình ảnh đoàn đại biểu tỉnh đoàn Bắc Giang tham gia đại hội đoàn toàn quốc. Câu hỏi đặt ra là vào năm 2021 Ông Nguyễn Xuân Phúc đã đem Nguyễn Xuân Hiếu đặt vào chiếc ghế Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang một cách dễ dàng. Thì tại sao lúc này ông Chủ tịch Phúc không thể mang quý tử của ông đặt vào mâm quyền lực của Trung ương đoàn kia một lần nữa? Đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe chính trị của Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau vụ bạo bệnh tại Việt Á. Theo như thông tin chúng tôi nhận được từ những người trong bộ máy chính quyền cho biết, ông Nguyễn Xuân Hiếu không có thực lực cho dù đã từng đi du học tại Mỹ trở về. Cho nên việc tấn thân của cậu con trai chủ tịch nước hoàn toàn dựa vào sự sắp đặt của người cha. Nếu so với ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn quyền lực nhưng lại không thể can thiệp vào trung ương đoàn để dọn đường cho Nguyễn Xuân Hiếu một chỗ. Thì cho thấy sức mạnh chính trị của ông Chủ tịch Phúc không còn được như trước đây. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay vẫn được đánh giá là một trong những bộ đua tam mã đang hướng tới chức Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, với quyền lực chính trị vẫn chưa thể hồi phục như cũ, thì có thể nói ông Phúc thiết kế và dẫn dắt sự nghiệp chính trị cho con trai vẫn không hề dễ dàng gì. Đây là hình ảnh quyền lực chính trị của ông Chủ tịch nước đang suy giảm đi nhiều. Thông thường, khi sự nghiệp chính trị đã qua bên kia sườn dốc thì rất khó có thể leo trở lại thời kỳ đỉnh phong. Việc để vuột mất chiếc ghế thủ tướng vào tay ông Phạm Minh Chính ở Đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm 2021 cho thấy sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch nước đã ở bên kia sườn dốc. Càng về sau, sự nghiệp ông càng trượt dốc chứ khó mà trở lại thời kỳ đỉnh cao cho được. Khi ông Nguyễn Tân Dũng còn đang làm chức thủ tướng, ông đã đem con trai út ký gửi vào tỉnh đoàn Bình Định và Nguyễn Minh Chiết đã lên chức rất nhanh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đem Nguyễn Xuân Hiếu ký gửi vào tỉnh đoàn Bắc Giang khi mà ông đã không còn giữ chức thủ tướng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 bắt đầu có đường tiến thân như ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm với Nguyễn Minh Chiết. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư Trung ương đoàn. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương đoàn, đã về Bắc Giang trao quyết định của Trung ương đoàn, bố trí Nguyễn Xuân Hiếu làm Phó Bí thư tỉnh đoàn của Bắc Giang. Thật là 3 năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu và rất nhiều cán bộ đoàn Bắc Giang phấn đấu nhiều năm không lên được chức phó bí thư tỉnh đoàn, nhưng Nguyễn Xuân Hiếu chỉ cần bố cơ cấu là nhảy ngang vào chiếc ghế phó bí thư tỉnh đoàn ngay, nó quá bất công. Đây là hình ảnh vào năm 2021 Nguyễn Xuân Hiếu được bố trí làm phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang. Vào ngày 30 và 31 tháng 8 vừa qua, tỉnh đoàn Bắc Giang đã tổ chức Đại hội đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 17 để bầu lại ban lãnh đạo tỉnh đoàn, đồng thời cử 12 cán bộ đoàn đại diện tỉnh Bắc Giang dự đại hội đoàn toàn quốc vào ngày 14 tháng 12. Nguyễn Xuân Hiếu được tái đắc cử vào chức Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang, tuy nhiên trong đoàn có 12 đại biểu tham dự đại hội tại Hà Nội lại không có tên của Nguyễn Xuân Hiếu. Đại hội đoàn toàn quốc được xem là hội nghị chia chác quyền lực, hầu hết những người lãnh đạo đoàn địa phương đều là những hạt giống đỏ. Với thân thế như Nguyễn Xuân Hiếu thì chỉ có Nguyễn Minh Chiết, con trai ông Nguyễn Tân Dũng mới có thể bì được. Tuy nhiên, con ông Nguyễn Xuân Phúc không được đánh giá cao như con ông Nguyễn Tấn Dũng. Cũng giống như Nguyễn Bình Chiết, Nguyễn Xuân Hiếu đi du học chỉ để lấy bằng về để bổ sung hồ sơ cho hoành tráng. Về việc đi du học tốn kém nhưng cuối cùng phần có thể dùng được chỉ là tiếng Anh, thật lãng phí. Thực tế, tiền ăn học của những cậu quý tử, của các lãnh đạo cấp cao chế độ này không phải là tiền mồ hôi nước mắt nên họ cũng chẳng tiếc làm gì. Đây là hình ảnh Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang 2022 diễn ra vào hồi tháng 8 Nguyễn Xuân Hiếu vẫn trúng cử. Nhất Hầu Duệ nhì quan hệ ba tiền tệ và cuối cùng mới là trí tuệ. Nguyễn Xuân Hiếu tuy không được phần trí tuệ nhưng Hiếu có ghen là hậu duệ. Chỉ cần như thế thì những cán bộ đoàn dù cho học hành hàm vị có con to cỡ nào cũng khó mà cạnh tranh được với con cái các lãnh đạo cấp cao. Nguyễn Xuân Hiếu đang được quyền lực của người cha nổi tiếng nâng đỡ. Nguyễn Xuân Hiếu không có mặt trong 12 đại biểu của đoàn tỉnh Bắc Giang ra Hà Nội tham dự Đại hội đoàn toàn quốc cho thấy cửa để vào Trung ương đoàn lần này đối với Nguyễn Xuân Hiếu không được mở rộng. Như vậy là Hiếu cần phải chờ thêm thời gian nữa, nếu không có gì đột biến thì phải đợi 5 năm sau mới có thể vào được Ban Bí thư Trung ương đoàn. Trước đây, Nguyễn Tuấn Dũng đã từng đưa cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết tham gia tỉnh đoàn Bình Định. Tuy nhiên, Chiết khác với Hiếu, đó là Chiết đã nhảy lên chức bí thư tỉnh đoàn Bình Định chỉ chưa đầy một năm sau khi về tỉnh này. Trong khi đó, đã hơn một năm mà Nguyễn Xuân Hiếu vẫn dẫm chân tại chỗ với chức phó bí thư tỉnh đoàn. Xem ra, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc không đủ lực để nâng con lên cao như con ông Nguyễn Tân Dũng. Đây là hình ảnh 12 cán bộ đoàn tỉnh Bắc Giang đi Hà Nội dự đại hội không có Nguyễn Xuân Hiếu. Như vậy, việc Nguyễn Xuân Hiếu vắng mặt tại Hà Nội xem như đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Đối với tỉnh đoàn thì mức cạnh tranh không thể nào bằng Trung ương đoàn, ngay cả con trai ông Nguyễn Tân Dũng trong mấy tháng qua Trung ương đoàn cơ cấu nhân sự cũng chưa thể chen chân vào cho được. Ghế Phó Bí thư Thường trực Trung ương đoàn mà Bùi Quang Huy để lại cũng bị thế lực khác chiếm mất, Nguyễn Minh Chiết hỏng ăn. Trong Trung ương đoàn cũng có cạnh tranh nhưng không phải cạnh tranh bằng thực lực mà cạnh tranh bằng thế lực.